rồi lời nói đầu tiên thì lập phát tài xin gửi lời chào hết tất cả anh em mọi miền bắc trung nam nha đấy đến với video clip ngày hôm nay thì lập xin uh, giới thiệu về tất cả các loại sản phẩm tài xỉu biệt hiện nay trên thị trường ha, à, anh em nhé thì anh em nhớ xem uh, cái video này đó, để biết thêm về cách chơi về tất cả các loại sản phẩm ha, tài xỉu hiện nay thì cuối năm 2019 này rồi thì anh em hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm nào mà chơi vào tất cả các loại sòng anh em nhé về tài xỉu mà anh em không để lại tăng tích ha thì bên mình à, hôm nay video hôm nay thì mình xin giới thiệu đó là trước màn hình anh em là những cái dòng sản phẩm kính nhìn xuyên qua nắp tài xỉu anh em nhé thì cơ sở của lộc thì rất chi là nhiều loại kính ha à, đấy anh em nhìn trên màn hình thì anh em biết đó cho ra tất cả các loại kính để có thể nhìn qua được tất cả các loại nắp anh em nhé đó anh em nào mình xin nói nè nó có hai loại một loại là anh em có thể làm cái và một loại các anh em có thể đi bắt người ta đó thì làm cái thì anh em chỉ cần lên đây và mua bộ kính và sử dụng cho mình một cái nắp này thôi đó là anh em đủ loại anh em nhé nắp đen và nắp đỏ hoặc là tất cả các loại nắp xanh này nè đây là dòng chơi máy soi anh em nhé đó thì <clears throat> anh em về có thể đeo kính nắp chồng vào và có thể nhìn qua tất cả các loại hộp tài xỉu trong này ha chén bát là của người ta anh em chỉ cần bộ kính và bộ ờ, cái nắp này thôi là anh em có thể về làm cái đó còn là, ngoài ra anh em nào mà chơi tem á đi bắt sòng người ta thì anh em nên nhớ <clears throat> cái sòng đó nó chơi như thế nào ha nó chơi nó phải uống con keo hoặc là nó chừa ở trên đó những cái nắp đỏ này nó quấn băng keo nó chưa ở trên thì anh em có thể nhìn qua được còn nếu như nó bịt hết thì cái đó là bó tay đó mình xin nói thẳng luôn cho anh em đó thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ qua sản phẩm thì mình test cho anh em một cái sản phẩm đó là bộ báo rung tài xỉu anh em nhé bộ báo rung tài xỉu không tan này ha là nó báo về mà mật nhất mật lục đấy thì anh em chỉ cần là chơi như là thích thì nhấc lên nó báo cho anh em hoặc là lục lên báo cho anh em thì sản phẩm này nói chung ra thì nó không tan tích gì anh em nhé đấy nó chỉ cần một bộ cục báo này thôi là anh em có thể vào sòng anh em có thể chơi đó những anh em nào làm cái thì vẫn có thể dùng cái sản phẩm này chơi rất chi là hiệu quả và an toàn cho anh em luôn ừ, mình xin nhắc lại rất chi là hiệu quả và an toàn năm 2020 này anh em nhé đấy thì cục này anh em chỉ cần bỏ vào túi thôi thì bây giờ mình sẽ test sơ qua cái bộ hộp này cho anh em xem đó cái hiệu quả của bộ không tan này là như thế nào ha nó thường thường là thử lâm châm và đằng led đó thì bây giờ sẽ có cục lâm châm để mình test cho anh em cụm châm này cực kỳ là to luôn đó anh em thấy không cụm châm này hết mọi mặt luôn anh em nè anh em để cái gì vào bằng sắt là nó hết hết đúng không nếu như đồ có tan thì anh em chỉ cần để vào chạm hộp là nó có thể hết cực kỳ là mạnh đó anh em thấy không đó đây là cách bước đầu tiên mình thử nè sau nữa là mình sẽ test qua đằng led cho anh em xem đó. đây mình sẽ test qua bộ đèn led đó đây hột nói chung là nhảy đều trong đẹp đàng hoàng anh em nhé đó không tan là nói chung là phải thử đó anh em thấy không hột cực kỳ là đẹp luôn sản phẩm tài xỉu thì về bên mình là cung cấp tất cả các loại hột tài xỉu luôn anh em nhé đó chứ không phải là một loại không tan đâu đó còn rất chi là nhiều loại luôn anh em chỉ cần nhắc máy lên liền liên hệ cho mình lộc phát tài 0807 86 01 à, 1234 hoặc là 07 86 04 124 đấy sẽ gặp trực tiếp mình hoặc là gặp à, các nhân viên à, chuyên sâu về bộ môn tài xỉu này sẽ tư vấn cho anh em đó thì bây giờ mình sẽ lấy một cái nắp à, nắp nào cũng được đây thì mình lấy nắp xanh đi ha mình sẽ khởi động cái máy lên đó cái này là bọc người anh em nhé còn bây giờ mình test cho anh em thì mình sẽ cầm tay để mình đánh cho anh em xem nhé. đấy khi nào lên nhất là nó sẽ rung anh em thấy không báo đèn đỏ nó sẽ rung đó nếu như không có nhất thì các anh em có thể quấn tài ha đó giờ mình đánh này rồi cái chén này khẳng định với anh em ha lục tài đó hoặc là ngũ tài lục tài hoặc ngũ tài ha đó anh em không lục nè lục hai tứ tài rồi như cái chén này đúng không anh em thấy không đèn đỏ rung rất chi là mạnh luôn ha mình đánh nhất xỉu ha hoặc là nhiều xỉu nhất xỉu đó như cái chén này nó khoảng 8 chín nút xỉu đúng không anh em đó tiếp tục này chuẩn xác 100% luôn anh em nhá đẩy nó vẫn còn rung anh em thấy không rung đỏ ha vẫn là còn nhất trong này anh em muốn cho mình riêng con nhất luôn cũng được ha đó anh em không đánh riêng con số nhất thôi ha cây này là tài nhưng anh em muốn riêng nhất thôi tục sáu này rồi như cây này ha anh em nhá, thì cái cây này theo như mình á quýnh 5 năm đó 5 năm là anh em có thể quýnh cho mình là riêng cái lục thôi ha, riêng cái lục thôi anh em nhé hoặc là lục tài như cái chén này đó lục tài ha lục tài có đủ luôn đấy ăn cả luôn anh em nhé sóc này rồi theo như khẳng định như mình trong này có một cái nhất ha một nhất đó các anh em có thể quýnh cho mình là nhất xỉu ha đấy còn nó phản thì chịu đó như cái chén này phản là mình chịu đúng không anh em đó nó vẫn báo nhưng mà cái này mặt ngang gần quá nó báo anh em nhé đáng lẽ cái này phải bọc xa ra một tí đó như cái chén này mình nói là phản là chịu đúng không anh em đó rồi như cái chén này mình khẳng định trăm phần trăm anh em trong này là có nhất ha các anh em quýnh cho mình nhất xỉu đó phải không lục nhẹ nhất xỉu tiếp tục rồi cây này khẳng định với anh em quýnh tài ha cây này khẳng định với anh em có thể quýnh tài trăm phần trăm là tài luôn anh em nhé nhá đó lục ngũ tam tài đúng không chơi gì cũng vậy thôi anh em đúng không nó phải có đường thua à, chứ đâu phải là 10 chén anh em có thể ăn hết được người ta đúng không đó phải thả cho người ta ăn nữa đó, đồ chơi mà công chuyện đôi lúc nó phải uh, lệch lạc một tí đúng không chứ còn mà nó chuẩn xác luôn ha, nó tuyệt đối luôn anh em thì làm sao mà gọi là đồ công chuyện được đúng không đó thì anh em xem cái video clip này cảm thấy mà hay thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên lộc phát tài nhé đồng thời anh em nào mua hàng hoặc là cần tư vấn hãy liên hệ với số điện thoại 07 86 01 1234 hoặc là 07 86 04 1234 đấy thì cuối năm 2019 này chúc tất cả anh em đó về cái môn cờ bạc này đó, thành công và chiến thắng chào anh em